Hello, xin chào tất cả anh em đã quay trở lại kênh về Dũng bóng đá cũng như là Dũng soi keo thì uh, nơi mà có thể đưa ra những cái mã nhận định cũng như là những cái mã đầu tư chuẩn nhất để anh em có thể tham khảo đầu tư thì như anh em có thể thấy ở ngày hôm qua mình đã lên cho anh em một số cái video về các trận đấu như là Aston Villa đối đầu với Tottenham rồi Indonesia đối đầu với Việt Nam rồi Osasuna đối đầu với Amera và cũng đó là Southampton đối đầu với là Fulham thì ở trong những cái video này thì mình nhận định cho anh em là hai má kèo ở mỗi trận đấu thì uh, sẽ là một uh, má kèo tạch và một má kèo ăn thì cũng không có gì đáng để nói tới nhưng ở trong nhóm của Việt Dũng vào ngày hôm qua rất là rực rỡ như em có thể thấy ở đây thì uh, ngày hôm qua ở trong nhóm của mình thì mình đưa, đưa ra cho anh em những cái má kèo như là của thằng uh, Leeds và Newcastle thì mình đưa ra cho anh em mã kèo là tài 3 và cũng đó là xỉu góc 10 thì anh em có thể thấy ở trong trận đấu này thì tỷ số là hai đều và cùng với đó ở cái má kèo tài góc thì uh, sẽ là à, xỉu góc thì chỉ trong trận đấu này chỉ có là 8 góc mà thôi thì đã chọn vậy hai cái má kèo này còn về những trận đấu sau đó như là Aston Villa đối đầu với Tottenham thì mình đưa ra mã kèo là Tottenham cộng 0.25 và mã kèo là tài 2.5 thì anh em có thể thằng Tottenham thì đã thua với tỷ số là 2-1 nhưng mà đã nổ mã tài là 2.5 thì ở mã kèo này đã ăn được một má và tạch một má. Còn về mã kèo sau đó là Southampton đối đầu với Fulham thì anh em thấy là mình đã đưa cho anh em mã kèo là Fulham cộng với là tài 2.5 thì cũng đã ăn được ở, ờ, ở ờ, má Fulham nhưng mà lại tạch mã kèo tài 2.5 thì ở mã kèo này cũng là ăn một và tạch một nhưng ở hai trận đấu sau đó như là Osasuna đối đầu với Amea thì mình lại đưa ra cho anh em mã kèo là uh, Osasuna chấp 0.5 thì anh em có thể thấy ở đây thì tỷ số của trận đấu này là 3-1 nghiêng về phía phần sân của Osasuna thì đã ăn được cái trọn vẹn mã kèo là Osasuna chấp 0.5 ở trong cái trận đấu này thì còn về cái mã kèo cuối cùng đó là Spezia đối đầu với AC Milan thì ở cái mã kèo này mình đưa ra cho anh em mã kèo là tài góc 9.5 thì anh em có thể xem qua ở trong trận đấu này thì có thể thấy uh, cái tổng số phạt góc ở trong trận đấu này sẽ gồm có lên tới là 15 phạt góc thì đã ăn trọn vẹn mã kèo tài góc 9.5 ở trong trận đấu này luôn thì Dũng xin chúc mừng những anh em ở trong nhóm và cùng với những anh em mà đã tin tưởng Dũng trong thời gian qua thì đã đồng hành cùng Dũng ở trong những cái thời gian gần đây cũng như là những anh em sắp tới sẽ đồng hành cùng Dũng. Còn về anh em nào mà còn đang thua tha xa bờ thì anh em có thể xem qua đây thì sẽ có một số anh em à, nhắn tin riêng cho Dũng bởi vì những anh em anh em này á, thì à, kiểu là đang thua tha và rất là xa bờ chính vậy à, mình sẽ cho má kèo riêng để cho anh em này có thể tham gia đầu tư riêng với một số vốn nó là lớn hơn thì anh em có thể thấy ở ờ, ngày hôm qua thì anh em này nhắn tin cho mình lúc uh, à, 22 giờ 50 thì hỏi là có kèo gì không thì mình đã đưa ra cho anh em mã kèo là Villarreal chấp 0.5 và cùng đó là mã kèo tài của trận Dortmund thì anh em có thể xem qua thì ở cái má uh, ờ, Villarreal thì đã thắng với tỷ số lên tới là 5-1 thì đã ăn được trọn vẹn mã kèo là Villarreal chấp 0.25 và còn sau đó thì đó là cái mã kèo của trận Dortmund lên tỷ số là 5-2 thì đã ăn được trọn vẹn mã kèo uh, tài ở trong cái trận đấu này thì như em có thể thấy mình đã đưa ra cho anh em hai má kèo này nhưng sau đó mình đã đưa ra cho anh em thêm một cái má kèo đó là nằm Real Madrid thì đây là cái má kèo cuối cùng của ngày hôm qua khi mà những anh em này nhắn tin riêng cho Dũng thì anh em có thấy ở trong cái trận đấu của thằng à, Real Madrid đối đầu với à, Getafe thì Real Madrid thắng với tỷ số là 1-0 thì ở trong trận đấu này Real Madrid đưa ra mức chấp là 0.75 nên chỉ ăn được uh, nửa của kèo châu Á mà thôi nhưng ở ờ, ba má kèo ngày hôm qua Dũng gửi cho anh em uh, nào mà xa bờ ấy, thì đang trọn vẹn chứ không có tạch một cái má kèo nào khác thì anh em có thể thấy ở đây thì ngày hôm qua thì cũng qua anh em này nữa thì cũng nhắn tin cho mình là uh, về uh, muộn không thể theo những cái kèo sớm được thì mình cũng cho y là những cái má kèo đó đó là Villarreal rồi uh, tài Dortmund à Dortmund toàn trận cũng như là xỉu trận AC thì anh em có thấy ở trong trận AC Milan thì lại chỉ có à, tỷ số là 2-0 thì cũng đang được à, má xỉu ở trong trận đấu này thì ở trong trận đấu này là tỷ số là 2-0 nghiêng về phía phần sân của Spezia nên cũng đã được mã xỉu 2.25 ở trong trận đấu này thì như anh em có thể thấy ngay cả ở trong nhóm hay là ở trong Zalo những anh em xa bờ nhắn tin cho đúng thì đều là những cái mã kèo ngon ăn và chắc ăn nếu ở tele ở trong nhóm uh, cơm gạo ấy, thì uh, Dũng gửi lên là 8 mã kèo thì uh, đã ăn lên tới là 6 mã kèo còn về cái Zalo thì Dũng đã đưa ra cho anh em những cái má kèo thì hoàn toàn là chắc ăn không có tạch một cái má nào cả chính vậy Dũng luôn nói cho anh em là những cái má kèo ngon ăn và chắc ăn nhất thì chắc chắn phải nằm ở trong tele a cộng Dũng sủi kèo hoặc là cái số Zalo à, đang để trên màn hình đó là 097779 7739553 thì anh em nào mà còn chưa có một cái nhóm chơi một người quân sư cũng như là một cái trang chơi uy tín thì anh em có thể liên hệ cho Dũng qua tele à, hoặc là số Zalo chúng đang để ở đây để Dũng có thể đưa anh em vào nhóm và đưa ra những cái má kèo ngon ăn và chắc ăn nhất để anh em có thể tham gia về bờ một cách nhanh nhất thì cái nhóm của Dũng là hoàn toàn miễn phí không thu bất một uh, cái đồng phí đồng lộc nào từ anh em nên anh em hoàn toàn có thể yên tâm và tham gia thì ở trong video ngày hôm nay Dũng sẽ nhận định cho anh em một cái trận đấu ở trong cái giải đấu Ngoại Anh đó là trận đấu của Leicester City đối đầu với Liverpool. Thì anh em có thể thấy là trận đấu này sẽ được diễn ra vào lúc 2 giờ sáng của ngày 16 tháng 5 năm 2023 và diễn ra trong cái khuôn khổ của vòng 36 giải đấu Ngoại Anh. Thì liệu rằng ở trong trận đấu này đội chủ nhà Leicester City có thể giành được chiến thắng trước một cái đối thủ mạnh hơn đó là Liverpool và giành được 3 điểm tiếp theo để có thể an toàn trụ hạng ở trong cái mùa giải năm nay hay không? Thì anh em cùng mình đưa ra những cái ờ, quan điểm cũng như là đưa ra những cái thông tin liên quan đến trận đấu để chốt ra những cái ma kèo ngon ăn và chắc ăn nhất để anh em có thể tham gia và đầu tư thì cùng với đó hiện tại anh em đang xem video trên kênh Việt Dũng bóng đá hay là Dũng soi kèo thì anh em có thể để lại cho Dũng một lượt like cũng như là một lượt đăng ký kênh để Dũng có thêm động lực ra thêm các các cái video khác cho anh em để xem và tham khảo thì trước khi mà bước vào những cái thông tin liên quan đến trận đấu thì à, chắc chắn chúng ta phải coi qua những cái mã kèo của nhà cái đưa ra cho trận đấu này là bao nhiêu để chúng ta có thể tốt ra được cái những mã kèo nào là mã kèo nên đầu tư thì hiện tại anh em có thấy là phần sân của Liverpool sẽ đưa ra mức chấp lên tới là một trái hoa. Anh em bỏ một vào Liverpool ăn được 0.93 và bỏ một vào Leicester City thì ăn được 0.99 cũng như là cái kèo tài xỉu hiện tại được niêm yết ở mức là 3.25 anh em bỏ một vào kèo tài thì ăn đủ cũng như là anh em bỏ một vào kèo xỉu thì chỉ ăn được là 0.89 còn về kèo cực chấp hiệp 1 thì được niêm yết ở mức là Liverpool chấp 0.5 cũng như là tài xỉu hiệp 1 được niêm yết ở mức khá là cao đó là 1.25 và anh em thấy ở trên trang thì đang có một số cái kèo như là tỷ số chính xác cũng như là cái kèo mình hay khuyến khích anh em chơi đó là mã kèo ở ờ, cả hai đội ghi bàn hoặc là không ghi bàn. Thì ví dụ anh em thấy khả năng ở trong trận đấu này hai thằng sẽ ghi bàn thì anh em có có thể là bỏ vào cái mã kèo là cả hai ghi bàn. Anh em bỏ một vào thì ăn lên tới là 1.47 còn anh em mà cảm thấy ở trong trận đấu này chỉ có một đội bóng là ghi bàn mà thôi thì em bỏ một vào ăn lên tới là 2.48 còn cái việc mà anh em cảm thấy cái trận đấu này nó câm nó không có một cái bàn thắng nào hết thì anh em có thể bỏ một vào cái kèo không có bàn thắng thì anh em bỏ một thì ăn lên tới là 22 ví dụ anh em bỏ một m thì anh em là ăn lên là 22m như vậy đây là cái má kèo mình luôn luôn khuyến khích anh em đầu tư và tham gia thì hiện tại anh em nào mà đang chơi qua thầu tàu World thì không có thể uh, tham gia được cái mã kèo này cũng như là những cái mã kèo góc hay là kèo thẻ mình hay gửi ở trong nhóm ấy, thì anh em có thể liên hệ cho Dũng để Dũng có thể hướng dẫn anh em chơi trên trang thế nào và đầu tư ra sao chứ anh em mà chơi qua thầu qua cò thứ nhất là anh em không có đa dạng mã kèo để anh em có thể chơi cũng như là anh em vô như trận đấu này anh em kết thằng ở Liverpool anh em bỏ một vào Liverpool ăn được 0.93 nhưng ở ngoài thầu ngoài co chỉ cho anh em ăn tầm là 0.8 mà thôi như vậy rất là thiệt thòi cho anh em chứ chưa nói đến là những cái mã kèo khác anh em không thể tham gia được Chính vì vậy Dũng luôn khuyến khích anh em hãy có cho mình một cái trang chơi riêng để có thể tự do và tham gia đầu tư Thì uh, anh em nào mà muốn tham gia trên trang ấy, thì anh em có thể lên qua cho Dũng te, cái tele A còng uh, Dũng chơi kèo hoặc là số Zalo Dũng đang để hiện ở trên màn hình ở đây Thì quay lại trận đấu ngày hôm nay thì anh em có thể thấy về cái lịch sử đối đầu thì hoàn toàn ủng hộ về phần sân của Liverpool khi mà Liverpool có lên tới là 29 thắng nhưng mà chỉ để thua có 10 trận và trong đó là có là 6 trận hòa. Chưa kể đến là cái phong độ hiện tại thì phần sân của Liverpool đang có một phong độ rất là uh, chiếm trệ ở trong những cái trận đấu về uh, cuối mùa giải năm nay khi mà đang có cho mình toàn thắng ở 6 trận đấu uh, gần đây nhất. Còn phía phần sân của Leicester City thì trong 6 trận đấu gần đây nhất thì chỉ có cho mình một chiến thắng và có tới là hai trận hòa và ba trận thua thì anh em có thể xem qua cùng mình ở trên bảng xếp hạng của ngoại hạng Anh năm nay thì Liverpool hiện tại đang đứng ở vị trí thứ năm sau khi mà trải qua là 35 vòng đấu thì đội bóng này đang có cho mình là 62 điểm và anh em có thể thấy hàng công và hàng thủ của đội bóng này thì đấu rất là tốt khi mà có lên tới là 67 bàn thắng nhưng mà chỉ để thủng lưới là 42 bàn mà thôi nhưng ở phía bên kia trên tuyến là phần sân của Leicester City đội chủ nhà ở trong trận đấu này thì đang nằm ở trong cái nhóm cầm đèn đỏ đó là vị trí thứ 19 sau khi mà trải qua là 35 vòng đấu thì chỉ có cho mình là 30 à, điểm mà thôi anh em có thể vị chi ra một trận đấu của đội bóng này chưa nhận đến được một điểm số chưa kể đến là cái à, hiệu số bàn thắng cũng như là bàn thua thì em thấy là ghi được 49 bàn thì có thể là chấp nhận là ở cái hàng công thi đấu cũng không quá là yếu kém nhưng ở hàng thủ thì em thấy là có lên tới là 64 bàn để bị thủng lưới ở trong mùa giải năm nay chính vì cái điều này à, đã giúp cho họ đứng ở vị trí thứ 19 ở trong cái mùa giải năm nay Leicester City hiện tại đang có một cái nguy cơ rất hạng rất là cao nên ở trong cái trận đấu ngày hôm nay đội bóng này đang có một cái à, mục tiêu đó là phải giành chiến thắng trước Liverpool. Nếu không, đội bóng này có thể bị rớt hạng bất cứ lúc nào khi mà uh, đội bóng này đang kém với phần sân của Everton chỉ khoảng là 2 điểm số mà thôi. Nên ở trong trận đấu này, nếu mà thắng thì có thể à, vượt lên vị trí của Everton đó là vị trí thứ 17 và có thể uh, có cơ hội trụ hạng thành công ở trong mùa giải năm nay. Thì bây giờ anh em cùng mình điểm qua xem trong cái trận đấu này hai đội bóng thi đấu với đội hình nào thì anh em có thể thấy ở về phần sân của đội chủ nhà Leicester City thì ở trong cái trận đấu này sẽ sử dụng cho mình cái đội hình là 3-4-3 à, trong khi đó phần sân của Liverpool sẽ tiếp tục sử dụng đội hình là 4-3-3 như hàng công cao nhất của Liverpool thì chắc chắn đó là Mohamed Salah ở ờ, uh, Cody Gampo cùng với là Diego Jota cùng với bên phía phần sân của Leicester City thì hiện tại sẽ có hàng công cao nhất đó là Harvey Barnett cùng với là Jamie Vardy cùng với đó là Madison thì cái hiện tại thì ở trong trận đấu này thì sẽ có một số cầu thủ không thể ra sân ở trong hai cái đội bóng này lần lượt ở bên phía phần sân của Leicester City thì sẽ có ba cầu thủ hiện tại đang bị ở ờ, chấn thương và không thể ra sân trong khi đó là sẽ có một cầu thủ thì đó là Ryan Becha đang bị nghi ngờ có thể ra sân hay không còn bên phía phần sân của Liverpool ở trong trận đấu này thì cũng sẽ có cho mình là ba cầu thủ uh, đang bị chấn thương và không thể ra sân và cũng đó là hai cầu thủ đang bị nghi ngờ có thể ra sân vào cái hiệp 2 của trận đấu này đó là Naviketa thì à, sau đây anh em cùng mình điểm qua những cái trận đấu gần đây của hai đội bóng này thì thi đấu trên cái đấu trường ngoại Anh thì có thể thấy phần sân của đội chủ nhà thì uh, trong 10 trận đấu gần đây nhất thì đội bóng này chỉ có cho mình một cái mùi chiến thắng trước Wolverhampton với tỷ số là 2-1 còn lại thì có tới là ba trận hòa và trong đó có tới là 6 trận thua thì những trận thua thì anh em thấy là trận thua như là uh, à, 5-3 trước Fulham rồi 3-1 trước uh, Man City còn phía phần sân của Liverpool thì như anh em có thể thấy là ở trong 9 trận đấu gần đây nhất của đội bóng này thì chỉ có cho mình là một trận thua, trong đó là có hai trận hòa thì còn lại là có tới là 6 trận chiến thắng. Thì anh em có thể thấy là phần sân của Liverpool hiện tại đang thi đấu rất là tốt, đang thi đấu một cách bứt phá và mạnh mẽ ở về cuối mùa giải khi mà trong 6 trận đấu gần đây nhất thì đội bóng này chưa hề có một cái trận thua nào hết và có những trận thắng cách biệt trước những cái đối thủ như là Leeds tỷ số là 6-1, trước Nottingham Forest là tỷ số là 3-2 và cùng với đó là một đối thủ mạnh hơn đó là Tottenham với tỷ số lên tới là 4-3 thì anh em có thể xem qua cùng mình trong những cái trận đấu này thì chỉ xem qua một số trận đấu có điểm nhấn mà thôi như là trận đấu của Leicester City thi đấu với Fulham với ờ, tỷ số thua là 3-1 thì anh em thấy ở trong trận đấu này có lên tới là 8 bàn thắng trong khi đó ở cái tỷ lệ tài xỉu của phạt góc thì em thấy trong trận đấu này chỉ có là 9 phạt góc cũng như là ba thẻ vàng được đưa ra thì có những cái trận như trận hòa hai đều trước Everton hoặc là trận hòa một đều trước một đối thủ đó là Leeds United thì những cái đối thủ này thì hầu như à, cũng chỉ là cùng hạng với phần sân của Leicester City mà thôi thì đội bóng chỉ nằm ở mức là cầm hòa chứ không thể thắng thì chứng tỏ cái thực lực của đội bóng này cũng không quá là mạnh khi mà có thể thi đấu với phần sân của Liverpool ở trong cái trận đấu này còn phía phần sân của Liverpool thì có một trận chiến thắng trước đối thủ mạnh đó là à, Tottenham thì anh em có thể xem qua ở trong trận đấu này khi mà Liverpool đưa ra mức chấp là một trái hoa thì đã hòa kèo châu Á trong trận đấu này và có tỷ số lên tới là 4-3 thì nếu mà anh em nào mà đánh cái kèo tài ở trong trận đấu này thì đã rất là rực rỡ cũng như là ở game mã kèo phạt góc cũng như là mã kèo thẻ thì chỉ có là 5 thẻ vàng cũng như là 6 phạt góc được đưa ra thì Vậy thì anh em cùng mình xem qua cái lịch sử đối đầu của hai thằng này thì anh em thấy là từ à, khoảng năm 2021 thì có là ba trận à 4 trận hai thằng này đối đầu với nhau thì trong đó Liverpool toàn thắng là ba trận đấu và chỉ để thua một trận đấu với tỷ số là 1-0 mà thôi. Thì anh em có thể xem qua lần lượt có trận thắng là 2-1, 2-0 và có một trận hòa 3 đều. Thì ở trong trận đấu này thì đã vào loạt sút luân lưu thì Liverpool đã thắng ở trong loạt sút luân lưu. Thì anh em có thể xem qua cho mình ba trận đấu ở cái giải đấu ngoại Anh. Thì ở cái trận đấu gần đây nhất ở cái lượt đi thì à, Liverpool thắng với tỷ số là 2-1 nhưng mà thua cái kèo châu Á khi mà tỷ số chấp đưa ra là 1.75 và cùng đó thì anh em có thể xem qua ở cái má phạt góc thì có là 9 phạt góc được đưa ra ở trong cái trận đấu này nhưng chỉ có một thẻ vàng được rút ra cũng như về cái trận đấu trước đó thì Liverpool thắng với tỷ số là 2-0 thì cũng thi đấu ở trên chính cái sân nhà của mình thì Liverpool đưa ra mức chấp là 2 trái hòa thì cũng đã hòa kèo ở trong cái trận đấu này thì anh em có thể xem qua cùng mình về cái máy phạt góc thì ở trong trận đấu này thì có lên tới là 13 phạt góc nhưng mà cũng chỉ có một cái thẻ vàng được rút ra ở trong trận đấu Vậy thì còn về cái trận đấu mà Leicester City thắng với tỷ số là 1-0 thì khi mà thi đấu ở trên cái sân nhà của mình thì Leicester City đã giành được chiến thắng trước đối thủ đó là Liverpool khi mà được đưa ra mức chấp lên tới là 1.5 ở trong trận đấu này. Chưa kể về cái việc mà Liverpool đã sút hụt pen ở phút thứ 16 của trận đấu này thì anh em thấy là về cái mã phạt góc thì có lên tới là uh, 13 phạt góc được đưa ra ở trong trận đấu này cũng như là một thẻ vàng thì cả ba trận đấu này hai thằng này thi đấu đều chỉ có một cái thẻ được rút ra thì anh em thấy là về cái tính chất hàng này thi đấu rất là cẩn thận thì anh em có thể đầu tư cho mình một cái mã kèo thẻ uh, xỉu thẻ ở trong cái trận đấu này khi mà hàng này chạm trán với nhau thì còn về những cái mã kèo mình sẽ chốt ra cho anh em ở trong trận đấu này thì uh, trước đó anh em có thể xem qua cho mình cái thống kê ở đây khi mà hàng này đụng độ với nhau thì 6 trên 8 trận đấu gần đây nhất thì đều có nhiều hơn 2,5 bàn thắng thì còn về cái mã kèo thẻ à, phạt góc ấy, thì 5 trên 6 trận đấu gần đây thì đều có hai uh, trên 10,5 uh, phạt góc được đưa ra vậy thì ở trong trận này thì mình sẽ đưa ra cho anh em một số mã kèo ở đây anh em có thể tham khảo thì về cái mã kèo cược chấp toàn trận thì trước hết mình sẽ đưa ra cho anh em mã kèo là Liverpool chấp một trái hỏa ở trong một trận đấu này thì hiện tại với cái phong độ bạt nhược của cái phần sân của Leicester City hiện tại anh em có thể thấy ở trong những trận đấu gần đây khi mà đụng độ với những cái đối thủ ngang sức ngang tài thì Leicester City hoàn toàn không có thể thắng được như phần sân của Everton hoặc là Leeds United và cái chạm trán gần đây nhất trước Fulham thì cũng thua lên tới là tỷ số là 5-3 khi mà những đối thủ này hoàn toàn chưa uh, có thể ở mạnh bằng cái phần sân của Liverpool nên ở trong trận đấu này khi mà Liverpool chỉ đưa ra mức chấp là một trái hòa thì anh em có thể tin tưởng và hoàn toàn nằm vào trong cái mã kèo này còn về cái má kèo tài xỉu thì mình sẽ đưa ra cho anh em má kèo tài 3 ở trong trận đấu này để anh em có thể đầu tư và an toàn hơn và cùng với đó thì anh em có thể thấy ở cái việc mà hàng công của đội ờ, Liverpool thi đấu rất là tốt khi mà có tới là 67 bàn thắng ở trong cái mùa giải năm nay cũng như những cái trận đấu gần đây thì anh em có thấy có những cái tổng tỷ số trước những đối thủ mạnh hoặc những đối thủ yếu như là 6-1 rồi 2-1 hay là 4-3 và 3-2 thì ờ, cả cái việc mà phong độ mà hai này đối đầu với nhau thì đều có trên 2 2,5 bàn thắng thì ở trong trận đấu này nó kèo tài 3 là một mã kèo anh em có thể hoàn toàn phải tin tưởng và đảm bảo ở trong trận đấu này còn về cái má kèo phạt góc thì mình đã đưa ra cho anh em má kèo đó là tài góc ở trong trận đấu này thì anh em có thể tham gia đầu tư thêm cho mình cái má kèo tài góc ở trong trận đấu cũng như về cái má kèo của hiệp 1 ấy, thì mình sẽ đưa ra cho anh em má kèo là Liverpool chấp 0.5 ở cái hiệp 1 thì ở video ngày nay chúng sẽ đưa ra cho anh em là tổng cộng là bốn má kèo này để anh em có thể tham khảo và đầu tư lần lượt sẽ là Liverpool chấp 1 trái hoa à, tài 3 và tài góc cũng như là Liverpool chấp 0.5 ở cái kèo hiệp 1 thì đây là những cái mã kèo chúng đưa ra cho anh em có thể xem và tham khảo chứ chưa phải là cái mã kèo chúng chốt ra ở trong cái nhóm của Việt Dũng bởi vì à, bây giờ chúng chỉ có những thông tin sớm về trận đấu chứ chưa phải là những cái thông tin cuối cùng về trận đấu từ 10 đến 30 phút trước khi trận đấu được diễn ra thì lúc đó chúng sẽ có những cái thông tin chính xác liên quan đến trận đấu và đưa ra những cái ma kèo ngon ăn và chắc ăn nhất để anh em có thể tham gia đầu tư thì anh em nào hiện tại mà chưa có cho mình một cái nhóm chơi chưa có một người quân sư cũng như là một cái uh, trang chơi uy tín thì anh em có thể liên hệ cho Dũng qua tele a gồng chúng sẽ kèo kèo hoặc là số Zalo 0797739553 để Dũng có thể hướng dẫn anh em tham gia vào đầu tư vào những cái má kèo ngon ăn và chắc ăn nhất ở trong những cái trận đấu sắp tới. Thì uh, video ngày hôm nay Dũng nhận định sớm về trận đấu này để anh em có thể xem và tham khảo. Thì đến đây Dũng xin phép kết thúc video tại đây và hẹn gặp lại anh em vào các video tiếp theo trên kênh Việt Dũng bóng đá hoặc là Dũng soi kèo. Chúc anh em may mắn ở những cái má kèo mà anh em đầu tư.